Xin chào các bạn Thì hôm nay mình xin à, chia sẻ với các bạn một cái trò chơi pháo hoa ngày Tết Thì à, cái trò chơi này à, không dành cho những bạn trẻ nhỏ tuổi nha các bạn Thì cái trò này mình hồi xưa cái lúc mà mình mới khoảng 14-15 tuổi thì mình tập tành hút thuốc Thì mình có dùng đến những cái quẹt này và mình lấy cái viên đá của nó mình chơi chơi lửa đây cái viên đá của hồng quạt này thì à, cái lúc đó lúc nhỏ mình ngồi quán cà phê mình nghịch đó thì mình cứ lấy ra lấy vô riết mình thành mình quen chẳng hạn như giờ mình à, gắn cái viên đá này lại lâu quá không gắn là cũng hơi à, hơi khó khăn nhưng mà gắn riết thành quen nha các bạn ừ. Đó. thì mình cứ à, tháo viên đá ra mình gắn vào tháo ra gắn vào riết thành quen thì à, những cái viên đá này nè các bạn thì mình tháo ra riết mình mới biết được cái à, cái bất ngờ của nó thì à, viên pha mình có thể dùng nó để mình mình đốt chẳng hạn như mình kẹp vô cái lò xo này hoặc là mình à, sẽ à, đặt lên một cái muỗng cái lúc thời niên thiếu của mình á, thì mình kẹp vô cái cọng lò xo này mình đốt nhưng mà bây giờ ở đây mình sẽ à, làm cách này tức là mình dùng cái kem đánh răng một tí xíu cái đánh răng rồi bôi vào cái mũ nè mình đặt nó lên rồi mình sẽ đốt cho các bạn xem ha đây mình sẽ đốt lên rồi bây giờ thì viên đá này nó sẽ tự nó nóng các bạn thấy không nóng nó đỏ lên mình sẽ búng nó đi Đó. mà thấy cháy không đẹp không thì à, các bạn có thể tìm mua cái à, đá quẹt zippo này nè cái loại này à, 17 ngàn một vỉ khoảng 6 viên mua cái này mình mua tại à, trước cửa bệnh viện quận nhất nha các bạn thì chỗ đó nó có bán đầy còn các bạn muốn mua à, thì tìm cái chỗ nào bán hộp quạt Sibo thì tới chỗ đó mua một hộp của nó 40 à, viên 60 ngàn đây mình làm làm làm thử lại cái này này cho các bạn coi cái này kem nó đang cháy hết nè thôi mình điểu đổi cái khác đây mình sẽ dùng cái lò xo này nhé đây mình kẹp cái viên đá vào cái lò xo nữa các bạn là bắt đầu mình đốt nè lấy quẹt này đốt không được bắt đầu nó nóng lên bắt đầu cháy lên các bạn mình búng đẹp không các bạn ok mình có thể chơi một lượt nhiều thứ các bạn tìm trong cái à, trò chơi của con nít mà tạo ra lửa đây trò chơi à, của nít à, trò chơi sinh tồn các bạn thì nó có cái cây à, cây đá quẹt nè đây mua cây này khoảng 10 ngàn thì mình lấy cái, cái đá quẹt của nó nha các bạn mình chơi ok được nguyên một cây luôn Rồi thì giờ bây giờ mình sẽ đốt thử cái cây này nha các bạn. đây nó đỏ lên nó đầu đỏ nguyên một cây luôn vẫn còn đỏ tiếp nữa các bạn nó đỏ nó cháy lên tiếp và mình chỉ việc búng tiếp thôi tự nó sẽ cháy ok rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và hãy nhớ là cái này chỉ dành cho người lớn tuổi chơi thôi nha các bạn trẻ tuổi thì chơi hơi nguy hiểm rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi ngoài lề một chút nha các bạn mình xin đính chính và lẽ các bạn là trước đây mình dùng axit acetic không à nhưng mà hôm nay mình phát hiện ra cái loại axit HCl này là <laughs> axit chlorhydric đó các bạn thì các bạn có thể sử dụng axit này thay thế cho axit acetic nha các bạn thì cái này nó cũng ờ, công dụng nó gần như vậy nhưng mà nó chỉ có cái là nó nó bị ờ, xét cái chỗ đó vậy bởi vậy các bạn phải dùng dầu nhớt á, hoặc là sơn sơn lại chỗ đó là ok nha rồi cảm ơn các bạn